Quý tín chủ tuổi giáp dần, kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý tín chủ, các nhà tiên tri đã tiết lộ rằng năm 2023, quý tín chủ có được 3 tháng vận trình cực kỳ là may mắn, có vận may cực đỏ, vận trình được nhiều các tinh trợ mạnh thần tài ban lộc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 nên đa phần người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, có tính cách mềm mỏng, hiền lành và chất phác. Họ thuộc tuyết người làm việc lớn, co được cũng giản được, khi cần họ có thể ngoại giao tốt, khi nghiêm túc họ cũng có thể tập trung một cách vô điều kiện. Có thể thấy những người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, hầu hết đều là những người ngay thẳng và có đạo đức, họ có nguyên tắc sống riêng của mình và luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của người tuổi này rất tốt, họ cũng luôn tự tin trong công việc, nhờ vậy gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Hơn nữa, bản mệnh lại được hưởng năng lượng mộc kép do cả thiên can, địa chi, giáp và dần đều thuộc hành mộc, vì thế người tuổi sắp dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hồ gỗ luôn chắc chắn trong mọi việc, thận trọng và sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi hành động. Người sinh năm 1974 cũng rất dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy bằng mọi cách. Thay vào đó họ cũng hiểu như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác, có như vậy, tất cả mới tiến nhanh và tiến xa hơn. Cũng vì vậy, tuổi giáp dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ thuộc mọi tầng lớp của xã hội, người giáp dần rất hào phóng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè và người thân của mình. Có thể nói những người tuổi này chính là những người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất, họ không nổi loạn như những tuổi dần khác, luôn biết cách giải quyết vấn đề với các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Cùng nhìn lại quãng đường mà giáp dần đã trải qua, theo năm tháng trải qua, Giáp Dần cũng tôi rèn ra mình một con người bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Giáp Dần luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm nhận được sự đãi ngộ. Giáp Dần giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng nhìn thì giáp dần như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, giáp dần là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của kẻ khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoảng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với giáp dần, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như áp lực, sự kỳ vọng. Người tuổi giáp dần thường đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và có xu hướng tự đặt áp lực cao để đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghề nghiệp hay mối quan hệ. Điều này có thể gây ra áp lực nội tâm và đôi khi khó đáp ứng đúng mong đợi của bản thân và người khác. Sự thiếu ổn định Tuổi giáp dần là năm cuối của chu kỳ 12 năm, trong văn hóa truyền thống Trung Hoa và đôi khi có thể đánh dấu sự chuyển giao hoặc không chắc chắn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chẳng hạn như công việc, học tập hay mối quan hệ, điều này có thể gây ra sự bất an, đôi khi định hướng khó cho tương lai. Sự nghi ngờ và lo lắng Người tuổi giáp dần có thể có xu hướng suy nghĩ nhiều và có tính cách hoài nghi, lo lắng về tương lai và quá trình ra quyết định. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn trong việc lựa chọn đúng hướng đi sự bất đồng và xung đột. Tuổi giáp dần thường được biểu tượng hóa là mọc đất hoang vu, biểu thị cho sự bất đồng và xung đột trong mối quan hệ. Người tuổi giáp dần có thể đối mặt với những thử thách trong việc giao tiếp và duy trì mối quan hệ hòa hợp với người khác, đặc biệt là trong môi trường xã hội phức tạp và đa dạng ngày nay. Thiếu kiên nhẫn và nóng tính Người tuổi giáp dần có thể có tính cách nóng tính và không kiên nhẫn trong những tình huống căng thẳng hoặc áp lực. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định đột ngột hoặc hành động không suy nghĩ, gây ra hậu quả. Kỳ thực, Giáp dần trải qua khổ nạn cũng hiểu được rằng nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi, nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự yên bình thật không thể bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hương nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì phải tùy duyên. Giáp dần hiểu được rằng, không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì ta nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Người có trí tuệ, hãy thổi bay những câu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn, thổi sạch các cọn bã của chất tạp, từng chút một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước rông bão. Những người khôn ngoan không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê, theo cách ấy, chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Bước vào năm 2023 âm lịch, người tuổi giáp dần vốn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Thế nhưng chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài trong năm, thì con giáp này ắt được thần tài ban cho nhiều vàng bạc, thoát khỏi khổ nạn, bước lên con đường làm giàu cho chính mình. Đầu tiên, xét tổng quan năm 2023 âm lịch với người tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, gặp cuộc diện mão dần tương xung, năm xung khắc với ngũ hành lưu niên, nhưng đồng thời được nhiều các tinh trợ mệnh để giải vây người tuổi giáp dần có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bứt phá. Cụ thể như, trên phương diện sự nghiệp, được cả sao chính ấn và chính quan, chủ về công việc, sự nghiệp, đây sẽ là cơ hội tốt để dần lấy lại những gì đã mất trong năm 2022 trước đó. Có thể thấy, con giáp này đang tự tạo động lực, cố gắng cho bản thân, bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến dần thay đổi suy nghĩ, trong năm bạn cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được cho cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng, kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, cát tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy bạn có thể thêm sông sáo, dám nghĩ, dám làm,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 thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Về chuyện tình cảm, chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, không tốt như dần mong đợi,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 trúng thưởng. Về chuyện tình cảm, năm 2023 âm lịch là năm mà đương số đắc thắng về tình ái, Sa đạo ấm êm đón tin vui về chuyện con cái. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một số cơ hội tình cảm trong năm nay. Bạn có thể chấp lấy cơ hội đó để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch. Bước sang năm 2023 âm lịch người tuổi giáp dần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 sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ các cơ hội hợp tác tốt đẹp. Tử vi tuổi giáp dần, về mặt tài lộc. Phương diện tài lộc trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của dần không tới mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Cùng với công việc ổn định tài lộc cũng thu về một khoản kha khá. Với người làm cố định, công việc ổn định,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 để có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh không nên nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối tử vi tuổi giáp dần về mặt tình duyên, gia đạo. Bước sang năm 2023 âm lịch, đường tình duyên của giáp dần đối mặt với khá nhiều trở ngại. Đối với các cặp đôi liên tục xảy ra những hiểu lầm không kịp tháo gỡ, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của hai người. Nếu có thể tránh chủ đề nhạy cảm của hai người ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng tới vậy. Đáng lo hơn cả là dấu hiệu có người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen vào giữa hai bạn khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn hơn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai bạn đã vất vả xây dựng nên. Năm 2023 âm lịch là năm mà sao mộc tinh tọa chấn, sau này thuộc về trí tuệ, người càng có nhiều kinh nghiệm sống thì sẽ là người có được nhiều cơ hội vươn lên trên số mệnh của bản thân. Bạn lại là người nổi tiếng, trầm tĩnh, sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng, những kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích cho con cái rất nhiều tử vi tuổi giáp dần về mặt sức khỏe. Trong năm tuổi giáp dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt là chớ nên bỏ bữa. Dù bận rộn tới đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, giáp dần cũng nên chú ý vấn đề lao động, luyện tập thể thao, lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại cho sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, trong năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vượt sâu, nhiều âm khí, kẻo vong thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất chắc. Nhìn chung khi bước sang năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, người tuổi Giáp dần có thể sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, bệnh tật, tai nạn. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn là đen đuổi cả năm. Người tuổi giáp dần chỉ cần chạm mặt 3 tháng này trong năm 2023 âm lịch, thì chắc chắn sẽ đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu có ngút trời. Tháng phát tài đầu tiên chính là tháng 5 âm lịch. Bước chân sang tháng 5 âm lịch, tài lộc đã ngay lập tức đón chào người tuổi giáp dần. Con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm, sau mấy ngày ngắn ngủi trước đó đã tiêu tốn không ít tiền bạc, thì giờ đây túi tiền của bạn lại bắt đầu hồi trở lại. Giáp dần vốn tính phóng khoáng, nên trước đó khá mạnh tay mua sắm, chẳng hề tiếc tiền, thế nên giờ có cơ hội để kiếm tiền. Con giáp này nhất quyết không thể bỏ qua, dù là cơ hội kiếm tiền ít hay nhiều, thì cũng cần phải nắm giữ, năng nhặt chặt bị. Bản mệnh giáp dần nếu có phần thất vọng với số tiền mình kiếm được, thì cũng cần phải vực dậy tinh thần ngay đi nhé. Dù sao đây cũng là bước khởi đầu vô cùng thuận lợi trong năm 2023 này. Nếu bạn giữ tinh thần lạc quan, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, thì chắc chắn việc tăng thêm thu nhập sẽ không quá khó khăn. Nắm giữ nhiều cơ hội thì khả năng phát tài sẽ càng cao hơn. Trên phương diện sự nghiệp, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó khăn, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi bạn sẽ phải trải qua không ít vất vả. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu chẳng may công việc không phát triển như ý muốn. Khi gặp khó khăn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên bạn, khi có một túi tiền rủng rỉnh, bạn nên chú trọng hơn trong chuyện làm việc thiện. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh được nguyệt lệnh ủng hộ, mưu sự dế thành, tranh thủ tiến hành việc lớn như khởi nghiệp, triển khai dự án mới, mở rộng quy mô kinh doanh,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 khách hàng tranh giành để được mua thứ mà con giáp này bán. Tưởng chừng như cứ chạm tay vào món đồ nào là món đồ đó trở nên đắt hàng. Với người làm ăn lớn thì bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân mà tìm ra hướng đi mới cho mình, từ đó phát triển lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Các khoản đầu tư trong tháng 9 âm này cũng sẽ thu về cho bạn không ít lợi nhuận, đủ đã chứng minh rằng tầm nhìn của quý vị không hề tồi. Bên cạnh đó, cả chính tài và thứ tài của tuổi giáp dần đều có xu hướng gia tăng, thu nhập tới từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Tháng này người kinh doanh, buôn bán đắt hàng, mua vốn bốn lời, đạt được doanh thu ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, quay vòng nguồn vốn, một ngày nào đó bạn sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Nếu có dự định tham gia các hạng mục đầu tư nào đó, tuổi giáp dần nên chủ động tìm hiểu thật kỹ càng. Một chút mạo hiểm với một người được mệnh danh là to gan như bạn thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Đôi khi liều được ăn nhiều, nhưng phải dựa trên cơ sở có thực, đừng nên quá tham lam quá mức, để rồi tới mức mù quáng, tay hoàn trắng tay. Trong chuyện làm ăn của Thắng vô cùng thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của bán hợp quý nhân cùng hữu bật cát tinh, bí như cánh tay trái và cánh tay phải hỗ trợ đa chiều, bạn mệnh hành sự thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Được Thiên Nguyệt, chủ thăng quan, tiến chức hỗ trợ, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa mới chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa, thời của bạn đã đến. Với người làm chủ hoặc tự do kinh doanh, buôn bán, tháng 9 âm lịch sẽ ghi dấu ấn về sự đột phá với nhiều thành công lớn. Bản mệnh ký kết được nhiều hợp đồng lớn, bỏ túi không ít lợi nhuận, mọi việc tiến hành trôi chảy, càng về sau thì càng thuận lợi. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm được cho là tháng phát tài của người tuổi Giáp Dần, bởi trong tháng này bản mệnh được quý nhân tương trợ, dành cho bạn những ưu ái đặc biệt mà không phải ai cũng may mắn có được. Tử vi tài lộc cho thấy, bản mệnh cũng là những người nhận được những sự hồi đáp, cảm kích từ những người mà trước kia bạn từng đưa tay tương trợ, giúp đỡ. Tài vận của người tuổi Giáp Dần ngày càng có xu hướng khởi sắc và ổn định hơn trước. Người làm công ăn lương công việc tiến hành mọi việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực và có thể đề xuất tăng lương một cách hợp lý, dễ dàng được cấp trên phê duyệt. Với những người kinh doanh, buôn bán, làm ăn trong các lĩnh vực môi giới, thu nhập trong tháng tăng lên đáng kể. Ngoài nguồn thu chính, bạn còn có được hưởng mức hoa hồng, tiền thưởng đáng nể. Nhìn chung, kinh doanh, buôn bán phát đạt, có lộc trời ban, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều trong tháng phát sinh nhiều khoản chi lớn như dồn tiền xây sửa nhà cửa, cải tạo mộ phần gia tiên, chi phí đi lại. Về mặt sự nghiệp, ngoài Nguyệt lệnh nhập đất lâm quan, mang tới những dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, còn các bộ ba cát tinh, tả phù, Nguyệt mã và thiên diêu hiệp lực hỗ trợ, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đôi lọt. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi giáp dần mưu sự lớn, việc kinh doanh buôn bán ngày càng được dẫn tới, được lộc trời ban, ký kết hợp đồng có giá trị lớn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 Mệnh thủy cũng hợp với các màu của hành thủy, vì nó với mệnh thủy là mối quan hệ tương hợp. Những màu sắc này là màu đen, màu xanh nước biển. Bệnh thủy không hợp với màu sắc của hành hỏa, vì thủy khắc hỏa, mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu đỏ, cam, tím. Tương tự như vậy, mệnh thủy cũng không hợp với màu sắc của hành thổ, vì thổ khắc thủy. Những màu này như là màu vàng, nâu đất, nâu nhạt. Ngoài ra người mệnh thủy không nên chọn những màu thuộc hành mộc vì thủy sinh mộc tuy là mối quan hệ tương sinh nhưng thủy mất đi năng lượng để hỗ trợ cho mộc nên trong trường hợp này e làm sẽ là người mệnh thủy bị tiêu hao năng lượng màu sắc đồng hành mộc là màu xanh lá cây thứ hai tuổi giáp dần sinh năm 1974 nên trồng cây gì và hợp với con số nào con số may mắn của tuổi giáp dần là số 1, số 3, số 4. Ngược lại số kém may mắn của tuổi giáp dần là số 6, 7, 8. Tuổi giáp dần hợp với trồng cây hoa hồng muôn và cây hoa cúc. Thứ ba, Phật bản mệnh tuổi giáp dần. Người tuổi giáp dần được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh là hư không tạng Bồ Tát. Bồ Tát hư không tạng tên tiếng Phạn là Akasakaba, dịch âm là A Xà Xà Bích Bà, còn được dịch là hư không dực, hư không quang, là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo. Trong chốn Bồ Tát, Bồ Tát hư không tặng chủ về trí tuệ, công đức và tài phú, bởi vì những yếu tố đó giống như hư không mênh mông vô biên, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hết thảy những nhu cầu, giúp chúng sinh đạt được vô vàn những ích lợi, cũng chính vì thế mà ngài có tên như vậy. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong 3 tháng phát tài năm Quý Mão 2023 âm lịch tới đây.